Я клубный красный кувчик, на туфте есть алины Чулка открывает рот, я кладу ту Владимирой Как махватом чистит по огромный кучка мясока Это деревенский свек, деревенский хасура От Камчатки до Калининграда разнесился мой юба Он настолько огромный, что его видно за туман Это флот, на нем пальник шарится 20 тысяч папер trên dòng trời để ta vui dòng trời dòng trời dòng trời để ta vui dòng trời trên trời dòng trời để ta vui dòng trời sông rồi dòng trời để ta vui dòng trời trên trời rồi dòng trời để ta vui dòng trời treo rồi dòng trời để ta vui dòng trời tôi vui cả rồi dòng trời để ta vui dòng trời ngồi ngồi dòng trời